Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Học tập và làm theo tấm gương của Ba Dũng, một tờ báo quốc doanh muốn làm loạn 15 làm thủ tướng với hai nhiệm kỳ vào năm 2016 thì ông Nguyễn Tân Dũng phải về hưu sau khi cuộc đấu đá tại đại hội lần thứ 12 ngã ngũ. Ông Nguyễn Phú Trọng già hơn lại tiếp tục nắm quyền, còn ông Nguyễn Tân Dũng trẻ hơn thì phải ngậm ngồi về nhà để đuổi gà cho vợ. Trước khi mãn nhiệm, ông Nguyễn Tân Dũng đã có một câu nói làm dậy sóng cộng đồng mạng và đó là về nghỉ rồi, dáng làm người tử tế. Các tờ báo quốc danh khi giật tít đã đưa câu nói làm người tử tế vào trong ngoặc kép, hàm ý nói rằng đó là chuyện khó tin đối với ông cựu thủ tướng. Bởi không ai xa lạ gì, sản phẩm của Nguyễn Tân Dũng để lại đó là những quả đấm thép đã đấm cho tan nát nền kinh tế của đất nước đó là 12 đại dự án thua lỗ kinh khủng và đang được tái cơ cấu để nó sống tiếp và tiếp tục tàn phá nền kinh tế với số nợ khổng lồ mà người dân Việt Nam phải gánh chịu. Đây là hình ảnh lời ông Ba Dũng trước khi về hưu. Trước đó, không ai tin rằng ông Nguyễn Tân Dũng sẽ thật sự làm người tử tế cả. Tuy nhiên, đã 6 năm trôi qua, ông Nguyễn Tân Dũng không gây thêm tai tiếng gì chỉ duy nhất một vụ, đó là vụ bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Tập đoàn Tân Tạo có khởi kiện ông Nguyễn Tân Dũng đòi bồi thường tới 2,5 tỷ đô la. Tuy nhiên, bà Yến kiện về việc làm của ông Dũng thời ông còn làm thủ tướng. Có lẽ cũng bởi vì đã hết quyền lực mà Nguyễn Tân Dũng không làm ra điều gì tệ hại được nữa. Cho đến nay, khi nhắc đến ông Nguyễn Tân Dũng, người ta vẫn nhớ đến câu nói về làm người tử tế của ông ta. Thực chất khi con người trở thành một nhân tố trong bộ máy nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam thì không có cơ hội để làm người tử tế. Bởi lương của ông Chủ tịch nước chỉ có 18 triệu đồng mỗi tháng thì tử tế thế nào cho được. Là một thành viên trong bộ máy cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có thể giảm sự bất lương xuống mức tối thiểu là đã tốt lắm rồi. Chứ làm sao mà có thể là tử tế cho được. Đó chỉ là một căn cứ để nhận ra bộ máy nhà nước của Đảng không có người tử tế Ngoài ra còn có rất nhiều căn cứ khác mà không thể nào liệt kê hết trong khuôn khổ của một bài báo ngắn cho được. Và điều bất ngờ đã diễn ra đó là vào ngày 19 tháng 12 vừa qua, tờ báo Việt Nam Net tổ chức hội nghị tổng kết công tác cuối năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023 và trao giải nhân vật Việt Nam Net truyền cảm hứng năm 2022. Nhân dịp tờ báo Việt Nam Net tròn 25 tuổi, Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Văn Bá, Tổng biên tập khẳng định rằng Việt Nam Net sẽ làm báo tử tế. Đây là hình ảnh vừa muốn làm báo tử tế nhưng vừa vâng lệnh của Ban tuyên giáo và Bộ 4T là điều bất khả thi tại Việt Nam. Thực ra làm báo tử tế không dễ mà đặc biệt làm dưới sự điều khiển của Ban tuyên giáo của Đảng là không hề dễ dàng chút nào nếu không nói là nhiệm vụ bất khả thi. Ở các nước dân chủ, báo chí là lực lượng quyền lực thứ tư, cân bằng với ba quyền lực độc lập trong bộ máy của nhà nước, đó là quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp. Cho nên ở các nước dân chủ mới có được những tờ báo tử tế, còn báo chí Việt Nam thì không thể, vì nó nằm dưới sự cai trị của Đảng, của Ban tuyên giáo, Trung ương, phải nói theo định hướng Đảng muốn. Khi báo chí trở thành công cụ cho bộ máy cầm quyền thì nó làm cho quyết quyền nói sự thật trong các vấn đề chính trị của đất nước mà tử tế làm sao được khi không dám nói thẳng, nói thật. Vietnamnet hay bất kỳ tờ báo nào khác của Việt Nam cũng đều phải vâng lệnh bể trên, đó là Ban tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Chẳng hạn trong vụ án Đồng Tâm, khi Bộ Công an đang giữa nửa đêm tấn công vào thôn Hoành giết chết cụ Lê Đình Kình vào ngày 9 tháng 1 năm 2020, thì không một tờ báo nào trong nước đưa thông tin đúng sự thật cả. Sự thật chỉ được phơi bày trên trang mạng xã hội Facebook và các tờ báo tự do có trụ sở ở nước ngoài. Đưa hình ảnh vào năm 2016, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới liệt ông Nguyễn Phú Trọng vào danh sách kẻ thù của báo chí. Ông Nguyễn Tân Dũng có thể về làm người tử tế sau khi không còn là thành viên trong bộ máy của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn tờ báo Việt Nam Net, liệu họ có dám tách ra khỏi vòng kiểm tỏa của Ban Tuyên giáo và Bộ Thông tin và Truyền thông để làm nên một tờ báo tự do đúng nghĩa được hay không? Đây là một câu hỏi đặt ra.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 Chuyện thâm cung bí sử là câu chuyện không bao giờ được đưa lên mặt báo chính thống của nhà nước Việt Nam bởi mọi thông tin làm xấu bộ mặt của chế độ đều được Đảng Cộng sản Việt Nam chặn lại xử lý riêng hoặc thậm chí là dung túng để nuôi những thế lực đang hữu ích cho chế độ. Tờ Thời báo.d là một tờ báo được lập ra để truyền tải đến bạn đọc những thông tin mà báo chí của nhà nước không dám và không thể nói. Chúng tôi có nhận được một số nguồn tin riêng và chúng tôi thấy rằng cần đưa thông tin này đến cho người dân Việt Nam cùng biết. Những thông tin này sẽ giúp công luận có cái nhìn rõ hơn về bản chất thật được che giấu đằng sau lớp mặt nạ dày do tuyên truyền của chế độ này đang dựng lên. Đây là những thông tin nội bộ và đương nhiên không thể đòi hỏi sự thừa nhận của chính quyền. Tạm thời chúng ta thấy xem đây là thông tin chưa kiểm chứng. Đây là hình ảnh dấu ấn của Tô Long. Hiện nay trong Bộ Công an đang nổi lên một thế lực muốn trở thành đối trọng với thế lực của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Thế lực này là phe ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ. Đó là em trai của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang. Hầu hết những công việc vắng mặt ông Tô Lâm thì ông Trần Quốc Tỏ sẽ đứng ra xử lý. Dự kiến đến đại hội đảng lần thứ 14, ông Tỏ sẽ lên ghế bộ trưởng nếu không có biến động gì lớn. Ông Tô Lâm hiện nay đang rất mạnh, nhưng đây là nhiệm kỳ cuối cùng của ông ở Bộ Công an. Nếu không vào được tứ trụ ngay giữa nhiệm kỳ này, thì vai trò của ông Tô Lâm trong Bộ Công an cũng sẽ kết thúc. Đấy là viễn cảnh, mà thông thường khi sắp mất quyền lực do hết nhiệm kỳ, thì các quan của chế độ này tranh thủ vơ vét hết mức như có thể. Đó là căn bệnh chung của chế độ này, nó là căn bệnh di truyền không thể cứu chữa. Nhìn vào việc ký bổ nhiệm hàng loạt trước khi bị bắt của ông cựu Chủ tịch thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh thì chúng ta thấy rất rõ điều đó. Theo thông tin cho biết, hiện nay ông Tô Lâm đang lạm quyền. Không những ông dùng quyền lực bắt người bừa bãi mà ông còn dùng quyền lực để làm ăn kinh tế. Ngoài việc kiếm trác có việc bố trí nhân sự cho các giám đốc sở, ông Tô Lâm còn làm nhiều việc thương vụ khác nhau, đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thành phố giàu nhất Việt Nam. Đây là hình ảnh quyền lực của Tô Long. Con trai của ông Tô Lâm là Tô Long đang mang hàm cấp trung tá là Cục Phó Cục An ninh Đối nội Bộ Công an. Trước đây, Tờ Thời báo d từng có bài bình luận về nhân vật Y Cập Phương, tức là Hồ Ngọc Phương, người sáng lập Leon Group. Người này lập ra sản giao dịch FX Trading Market và lừa lấy của nạn nhân tới 3.000 tỷ đồng. Nhân vật này cũng đã từng bị báo chí trong nước phanh phui, nhưng rồi Hồ Ngọc Phương vẫn bình chân như vậy. Theo thông tin nhận được thì Hồ Ngọc Phương được an toàn trước pháp luật là bởi có sự chống lưng của Tô Long, chính là con trai của ông Tô Lâm. Bộ ba Tô Long, Hồ Ngọc Phương, Leon Krupp và Lê Ngọc Tuấn hay còn gọi là Tuấn Cam liên kết cùng với nhau. Tuấn Cam là người đạo diễn vụ lừa đảo của iPhone 15.000 tỷ đồng gây chấn động cộng đồng, chấn động xã hội một thời. Đưa hình ảnh ông Tô Long Bộ ba trên được ví như kiềng ba chân, trong đó có Tuấn Cam và Y Cập Phương đảm nhận việc thực hiện nhiệm vụ lừa đảo. Long thì ở sau lưng chống đỡ cho bộ đôi này không rơi vào vòng lao lý. Sau bị lừa đảo động trời, iFan và FTX Trading, không biết họ đã sử dụng thủ thuật gì mà từ khóa Tô Long không thể nào tìm kiếm được nữa. Hiện nay trong Bộ Công an của Việt Nam, rất nhiều tướng lĩnh bất bình trước sự lộng hành của Tô Long mà không dám làm gì